xin em đừng rủ nỗi nhớ đi xa vì màn đêm xuống bầu trời cả ký ức hai ta ngày mai nắng qua hé môi cười trò chuyện với mây cũng vẫn người đến liệu nhớ thương em thu san lá vẫn rơi ngoài hiên lần hẹn hò đầu tiên ngây ngô viết tặng câu tình ca cay cài nhanh hóa lên mái tóc gì đây lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh à nhón xỉu gì live tft rồi ai xem nữa ê tính ra là bây giờ mọi người like me với cả bản mới hết rồi mình thì live tft một like bản cũ nó cứ trông đần đấy nhở nhưng mà bây giờ nếu mà like ome thì phải tí nữa mới like được mọi người ơi chứ giờ mới bật lên thì cũng chưa like được để tí nữa đi tí nữa chơi game một tí xong rồi like ome cũng được nhưng mà ome em tôi có biết đàn gái đâu làm gì gọi là nói chuyện đỉnh như vậy? gấp so đâu thì hello mọi người nhá hello hải đăng nhá hello đặng thuyên hello minh tuấn vt tán gái không được vì vt tán trẻ đi cho dễ à có đâu em tú làm cái trên dưới không à ơ anh huy đang on à hồi nãy mình nhắn tin này là không thấy mục nhắn tin này là không thấy hóa ra là anh huy đang on à em tú đang tính hỏi là anh huy đổi bát rồi hẻ nhưng mà anh huy là không dép em tú onic anh mà không bảo là nãy em tú vào tính tính vào chơi một tí nhưng mà cơ bản là thấy có người đang chơi rồi với cả nghe cái tiếng chắc là em nghĩ là đang anh chơi với bạn nên là thôi bán con này cái bán con này cái nóc nè nóc nè không sao em em like gì cũng coi mà cảm ơn anh tô nhé, em chào anh tô nha nhưng mà tí nữa chắc là em phải làm cái đó đó nhưng mà nói chung thì em không không giỏi tán gái như gớm so đâu thành ra là like cái đấy vui vui thì được nhưng mà sao mình tắm rồi mà tóc mình nó vẫn mù xù ấy nhở không cơ bản là hồi nãy mình tắm xong thì mình có ngủ một giấc anh em ạ mình có ngủ một giấc nhưng mà mình chỉ ngủ hai tiếng thôi nên là mới ngủ dậy trông nó cũng hơi đần đần một tí live free fire là đỉnh nhà ngoại binh cuối mùa hello hàng bích nhá em tú nhất video medi view lên anh lắm mà hợp lý đấy nhưng mà mình ờ, chắc là chơi game một tí xong rồi tí nữa live sau mọi người ơi bịt mặt bịt mặt em xét hay là hai tiền nhở nếu mà đánh sát thủ thì ờ, cái này ngon hơn ê làm trận sát thủ đi lâu rồi mình tránh ta lon đấy anh em ạ đấy form sát thủ ra khá là nhiều nhá hợp lý nè hợp lý nè hợp lý nè cơ bản là mình có vô cực rồi thì mình đánh ta lông luôn cũng được học hỏi anh so đi anh ngày ông tú mới xem xong đây mới xem xong đây cái gì mà huyền nguyễn đúng không khá là hay hello dương nam nhá hello đẹp nguyễn xuân nhá ngồi xem mấy lão kia cười đau quá coi đấy vui mọi người cơ bản là cuối mùa rồi chơi game nó cũng kiểu không có gì gọi là hay lắm á nhưng mà mình phải chơi game vài vài trận đấy anh em ơi tại vì cơ bản là mới lên like thì bật cái đấy luôn thì nó hơi kỳ với cả mình cũng không nhiều muối á không nhiều muối lắm nên là nên là thôi anh em ạ từ từ nhá con này đi bỏ dốc đồ đi lấy đấu sĩ vào tay cũng được hmm. tích tiền được ông ta mình đang muốn tích tiền hơn cơ bản là mấy con sát thủ này tí nữa mình cũng không dùng mình chỉ gọi là lấy để đép thôi thì bây giờ mình tích tiền nhá hợp lý không cầm tấm vé trên tay anh bay đến nơi xa anh huy đánh gì đấy à anh huy một trăm ba mươi lăm máu dốc đồ không đánh trên dưới à căng vậy căng vậy ác vậy ác vậy anh huy gọi anh là nhà vệ sinh vì em chỉ chỉ đến khi buồn á thấm hỏi gì ấy nam bom dạ thế nhà này có cái lớp siêu từ tái chế không biết là có nguyện giết được con nào không sao con này đâm một con mà con này là bắn một con đấy anh em nhờ hai hai hai hai bắn phát nữa không ui con đu lu búp rồi búp rồi khó mà đét được một chết cũng ok ấy. mình nghĩ là thành công á hóa ra là bây giờ mà muốn bật ome thì không bật ờ, cam obs mọi người ạ giờ em tú mới biết thì tí nữa có gì uh, chơi game vài trận xong rồi làm tí nói chung là chỉ bật một trong hai cam mà thôi chứ không bật cả hai được ta lông hai à nhưng mà chưa có vip anh em bạn nhưng mà thôi xài tạm nhá xài tạm xương xương xài tạm xương xương talon hai cái em tú làm gì đó à? em tú đang chơi game đấy sao lại làm gì đó là sao chào em tú cái viên chiên nha chào em tú cái viên chiên nha tại sao lại là em tú cá viên chiên nhở hello hữu việt nhá tính ra là mấy hôm trước mình có đi ăn cá viên chiên không lẽ là mình gặp bạn này à nhưng mà rõ ràng là hôm đấy mình đâu có nói chuyện với ai đâu nhở thật ra là mình ăn xiên bẩn chứ không phải là ăn cá viên chiên bật cái gì dạy em tú à bật cái gì dạy em tú là sao à cái ô me mọi người cái ô me ý là cái ô me là cái tán gái ấy, mọi người không phải tán gái thật ra là cái giao lưu bốn phương thôi tại vì mình thấy con trai cũng khá là nhiều nhưng mà thấy cái đấy vui nha bạn tí nữa làm tí cũng được nhưng mà chơi chắc còn tầm à, hai ba trận đã hai trận đi anh tú chơi cái game ome đổi gió tí đi à tí nữa anh tú chơi ngay tí nữa anh tú chơi ngay không để một người thất vọng <clears throat> em cũng muốn có người yêu như anh tú à nữa rồi nữa rồi anh tú làm gì có người yêu đâu anh tú chỉ gọi là có những cái cờ rớt thôi đâu sao lại là những cờ rớt nhở những cờ rớt thì nghe nó hơi gọi là fuck boy một chút thành ra là để mà nói thì chắc là anh tú chỉ có một chút cờ rớt thôi bán hết đi tích tiền đó mọi người chứ lên con chuột hai này thì hơi mạnh mình đang muốn lưu trích hơn á để mỗi con ta lông thôi à để mỗi con ta lông thôi nhá mình muốn lưu trích á mấy nhà ngoại binh này chẳng lẽ bây giờ ba con ba con mà thua một con thì mình chịu ba con mà thua một con thì mình chịu một con đi tao và linh xe ôm em à gặp năm con thì thôi gặp năm con thì chịu vậy thua cái thua cái hello anh tú đẹp trai của em mà hello thanh phong vt chịu thì ai tán được gái vậy á nữa rồi chị thảo em tú làm gì biết tán gái đâu nhiều khi gặp xong rồi cứng họng ấy chứ chẳng qua là nói chuyện nhắn tin thì, thì thì thế thôi chứ gặp gái cứng họng lắm mọi người ạ cơ bản là mình phải tiếp xúc gọi là hai ba lần đấy thì mình mới nói chuyện ngọt ngọt như nước được à không không phải ngọt như nước mà kiểu là ví dụ mà gặp hai ba lần rồi thì mới nói chuyện được kiểu một cách tự tin còn gặp lần đầu nhá kiểu ông tú rén lắm bé lẽ lắm ai cũng bảo ông tú như như bd ấy kiểu vậy từ từ nhá bây giờ mình lấy gì anh em nào lấy xẻng không xẻng hay cung ta lông thì gần cung hơn đấy nhưng mà mình nghĩ là lấy xẻng cũng được cơ bản là xẻng thì tí nữa bé sát thủ hoặc là biến thanh lịch cũng ok được chưa hello thủy trang nhá cái kép lừa dối viewer vậy à nữa là cái tí tú trên chơi cái ome cái ome cũng tán trai được mà anh nhà phải không vậy nhưng mà có gái xinh đó anh tú hả có à có à nhưng mà bây giờ gái xinh hay gái xấu thì mình không nói chuyện được thì cũng đời đi à nhưng mà để tí nữa nhá tí nữa đi tí nữa em tú lên cái hay là hết trận luôn không ê hay là trận này bỏ luôn không bỏ trận này qua qua omeo hay á ô mẹ nghe thích thú nhở ib thảo để biết rõ về vt à nữa chị thảo hello duy quang lê nhá em tú lại điêu bắc phoi mà lại kêu không có bù à không hề luôn anh tú anh tú rén mà nhiều người đổ thế chỉ em cách với ạ nữa rồi nữa rồi ra nói thế chết anh tú quá oan cho anh tú nhở ê từ từ nhá hơi oan cho mình nhá mọi người ạ con ta lo này mình nghĩ là không cân bạc đâu tại vì cơ bản là bây giờ mình chưa muốn ấy lắm à anh huy à, cắt cái lu của anh huy đấy mẹ là liệu vi đi nha cái gì vậy bảo sao gọi là em tú fuck boy à không mọi người tí nữa đi tí nữa mọi người sẽ có cái gọi là bằng chứng từ từ nhất nhưng mà sao nóng ấy mọi người nhờ đợi em tú xíu em tú bật cái quạt cái nóng quá hơi nóng một xíu mọi người đợi em tú hai phút à quên hai hai giây chứ ok ok vẫn rất là ổn áp nhá dao này em tú cần thua nữa là đẹp nè ép ép đi anh hóng ome à nhưng mà nói chứ đợi em tú hết game nó hết game em tú qua ome chơi với mọi người cũng được nhưng mà nói chung là mình đánh gái không giỏi đâu ấy nhá thành ra là mọi người à, thấy mình nói chuyện nó bị chú bé đần á thì à, mọi người thông cảm ê tính ra nhá hôm qua mình à, bị gọi là một vụ một vụ là bị bắt công an giao thông ấy thì ai cũng bảo là ở ngoài hà nội này công an chỉ gọi là hai trăm thôi là đi rồi mà bây giờ mình mất bốn trăm thì mất bốn trăm ở đây do là mình chú bé đần hay là do mọi người kiểu nói nói thế để để để để em tú bị chú bé đần vậy nhưng mà 200 với 400 thì thật ra là cũng hơn nhiều đấy nhưng mà mình nghĩ là hôm qua mình không có đem cái gì cả nên thành ra là bị phạt nó cũng hơi gì gì á bạn chỗ nào thế ông vt này à chào an thật ra chào an vt cứ nói nói bình thường xem như nam nhưng mà nói nhiều chuyện thiên về cảm xúc như chụp ảnh du lịch trên đinh với kép drama thôi á. ui ông tin dũng này đỉnh vậy có cái trích à có cái trích đấy nói chuyện kiểu đấy à từ từ nhá mình cho cái gì vào đép quái này anh em nhở bây giờ cho con gì mà đép quái đi có đép được ông ta có đép được ông ta chắc là đép được chính nhở cho như vậy vào thì nó hơi yếu thôi mình nghĩ là chắc cốp một tí đi chắc cốp một tí đi cho nét fp ở phụ đam nữa mình nghĩ là ok ép ép riu vào nhá anh tú khiêm tốn là thôi anh tú đừng nói chuyện đó nữa à ok nhá ok nhá đại là là không biết mở mồm ra đấy à thôi bỏ đi mọi người ơi em tú hơi chú bé đần từ từ nhá mảnh kiếm súng với cả mảnh à, mảnh kiếm súng với cả mảnh vô cực này nè thật ra là vô cực có rồi mảnh kháng hiệu ứng luôn nè ta đa lông đẹp nhá ta lông đẹp thì đây đây là huy phạm sẽ nói thế còn biêu bảnh thì sợ em tú làm à à à à à đây là anh biêu à vậy em tú chạy cái thật ra thì anh biêu hay là ai thì mình cũng chơi thôi nhưng mà thôi anh em ạ cho con này vào con này vào nói chung là rau này mình win hay thua cũng được rau sau chắc là mình lên mình rôn kiếm form một tí nhá thì bây giờ bỏ lốt hai con này đi cho hai con đấu sĩ vào được chưa rau này thua được thì đẹp hơn nhưng mà win thì cũng được win thì rau sau mình rôn à, kiếm leo ne các thứ luôn vậy thì mình lắp đồ luôn nhá hay là đợi rôn con ta lông vip và lắp đồ mọi người nhở thôi để thêm một rau đi mình sẽ lắp đồ ở ngoài trước thôi gặp này chắc chắn là mình win rồi nhưng mà thôi nắp mình cứ để đồ ngoài đã nhiều khi đâu sau mình đôn rùa rùa ra một phát con à, talon vip luôn thì sao đúng không thành ra chưa biết được cái gì đâu nhận lít ibvt tán gái siêu ngọt nước hai trăm một ảnh nhẹ nhàng ạ nữa nữa cái bàn naki này ở đâu ra đấy ở đâu ra đấy có à có à <laughs> có từ từ nhá bà naki này lấy lấy cái tin nhắn đấy ở đâu ra đấy con queen này kép đép được một con nữa à không không không hai hai con đấy hai con xe du hai không cho đẹp nhá do đần em tú phải giả vờ mình sinh viên à được được lần sau em tú rút kinh nghiệm nhá trước giờ em cứ nghĩ anh chỉ có em trong tim thôi thì ra à? nữa nữa nữa nữa từ nhá mọi người em tú rôn một xíu đã từ từ nhá sao rôn không kiểu nó không ra cái form gì vậy con này lên hai trẻ làm gì anh em ạ từ nhá cái form thanh lịch của mình đâu hết rồi mọi người nhở ta lông vip vào đây nói chung là mình cứ cho ta đồ ta lông đi hay thế gặp nhà này yếu anh em ơi hai hai hai hai hai hai gặp nhà này thì tí nữa mình rôn tiếp cũng ok nói chung là mình bỏ luôn đấy tí nữa mình phải rôn rôn đủ cái form mới luôn á rôn đủ form gọi là thanh lịch với cả sát thủ nhá blitz lủng với cả leona nữa từ từ nhá lâu rồi không đánh cái bài sát thủ ở trong đần đấy nhở kiểu không có nhớ cái form á dù nó cứ bị chậm chậm anh em ạ hello anh tú à hello tới hành nhá hóa ra anh tú khiêm tốn là có người yêu à có không vậy anh tú có khiêm tốn đâu đấy mod xác định bắc boy là kìa em mà không không không anh tô để tí nữa đi tí nữa anh tô sẽ biết được là em có ấy không đấu sư hoặc là phước lành phước lành thì thật ra là tí nữa em tú có gọi là hồi phục rồi đấu sư thì con ta lon mạnh hơn đấu sư thì nói chung là con ta lon là thêm một chút đam phép cũng khá là ok nhưng mà thôi em tú nghĩ là lấy phước lành đi tại vì tầm này mình chưa chưa chắc là cần kiếm súng á đôn nhanh nhanh một tí nhá mọi người ơi eco hai này từ từ nhá sắc cứ heo bảy con leona của ông tú đâu ta mình run thêm một con ấy nữa đi run thêm một con uh, talon hai nữa đi là đẹp đây rồi ok thì bỏ con này ra cho con xin ra vào con này bỏ đi hay là bốn xin không mọi người bốn xin đâu bốn xin thì nói chung là cũng ok nhưng mà mình đang thiếu thiếu tanh quá có leona thì đẹp hơn leona bờ lít nhỉ anh em nhở leona bờ lít thì đẹp hơn thôi cứ như vậy tạm đi tạm tạm như vậy đi mọi người ơi không để talon hai cầm vô cực chạy vt à do do giao trước là mình win rồi á thành ra là mình không lắp nhá lắp một cái cung đã lắp một cái cung đã gặp bài này mình sợ thua ấy chứ maza hai vách hai từ từ nhá level sáu maza hai vách hai chị ôi mất trích luôn hơi nghèo anh em ạ nhưng mà sáu talon thì nói chung là cũng ok rồi á mà chưa có form nữa cần thêm một cái form nữa là đẹp cần thêm một cái form nữa xẻng này à đột biến gì nhở đột biến gì vậy đột biến hút máu à phế đấy kiếm mà kiếm mà kiếm thì kiếm súng còn không thì đại bác trước không đại bác một tiền sông phế thế mất hết à lấy cái kia thì biến thanh lịch còn lấy cái này thì biến xin mình nhá lấy biến thanh lịch đi với cả con eco luôn á thì lấy luôn cũng được thôi là biến biến thanh lịch đi hello em tú nhá hello đỗ đoàn á cảm ơn đỗ đoàn tặng xe cho mình nhá hello thùy thùy hello chị à hello lê công hoàng hello mọi người nha chúc mọi người một à, ngày cuối tuần à, nghỉ ngơi à, thật là nhiều sức khỏe nhé hi hi đột biến điếm sắc thể à phải không vậy hấp thụ sinh hóa à hấp thụ sinh hóa là cái gì đấy tim băng không mình đôn thêm một chút không từ từ nhá hình như là con leona nó chết rồi anh em ạ leona chết rồi nếu mà biến thanh lịch thì thật ra là bây giờ mình có thể bỏ đi một một con nói chung là tí nữa mình không đánh bốn xin đâu mình sẽ đánh form bình thường thôi vậy thì mình tích tiền luôn đi mình muốn để lại mười tiền trước á con eco này cứ để nhá tí nữa lên eco hai là mình biến thanh nhá cho nó dễ xong rồi kiếm một con leona nữa là bài mình coi như là năm thanh lịch rồi khá là hay đằng mày dôn cố một con leona thôi là form kiểu mình có tanh á thì con ta lông có mạnh hơn nhiều nói chung là trận này mình nghĩ là không cần kiếm súng được cơ bản là mình có phước lành rồi á thì ờ, nói chung là tí nữa vẽ được cái gì thì mình lắp cái đấy nhá còn không thì tí để này làm ke hoặc là làm ờ, một cái gì đó cũng được vẫn thua đều quá nên là mình muốn thua con leona thì nó đẹp hơn top tám mà năm chấm một à phải không vậy từ từ nhá một con ta lông nữa à? phải luôn á đấy nên cảm giác con leona zone khó là mọi người nhở thôi lì đi lì đi cùng lắm mà thua một rau nữa thôi không có gì cả à nhà này leona hai cũng là zone ở đây luôn à zone kẹn ở đây à ui zone kẹn và neko cho mình luôn xin ra hai ba rồi căng vậy căng vậy căng vậy căng vậy anh gái căng vậy căng vậy gặp luôn mà người ta vừa lên xong mình gặp luôn mà căng nhở bảo sao mình không ra con leona nào cơ bản là level sáu thì tỷ lệ cũng chỉ là ba mươi phần trăm thôi nhưng mà ngày này người ta còn cầm thêm ba con nữa thì hơi khó thật nốt con này đi nốt con này đi nốt con này đi hai hai hai nốt con này nữa không nốt con này nữa không nốt con này nữa không được đấy được đấy được đấy được á à? bốn học giả chiêu nhiều quá tú có giải cứu nữa không em tú mà chắc là em tú đánh danh một tí xong rồi tí nữa em tú chơi ô ome tv ome tv thế chắc là thôi mọi người ạ cơ bản là hồi nãy mình tính vào nick ờ, nick anh ờ, anh anh gì nhở anh vũ hồi sáng ấy, đánh nốt nhưng mà nãy có người đánh chơi nên là thôi ta lông ba à ta lông ba khá là sớm đấy nhưng mà chưa có một con leona nào cả thực ra là hơi cùi cung xanh không cần re ke thì để lại được này vậy thì mình đập một cái cung xanh đi và cái ấn này sẽ là sát thủ nhà phát minh à lấy sát thủ ấy nhở nghĩ nhiều làm gì một cái sát thủ nè vậy thì đập một cái cung xanh đi đúng không để mình xem còn đồ gì xấu xấu rồi đập nốt có thể nhá nói chung là mình nghĩ là bây giờ đồ chuẩn nữa thì mình sẽ dãy được thôi tai máu tiếp à từ nhá cái lắp con này đi đã giáp à lại là một cái giáp nào vậy là một cái tim băng đúng không một cái tim băng với cả một cái biến thanh lịch đã là được chưa xong rồi mình đập cái này đi đập cái này đi thì nói chung là zekia vẫn để lại được này zekia thì vẫn để lại được đập cái này đi thôi đúng không tráng vép thì có thể làm mảnh gì đó cuồng đao không ngon anh em ạ dây chuyền à dây chuyền thì tí nữa có con gì nhở tí nữa có con uh, à, leona thì cầm được cái này chắc là cho blitz luôn đi hoặc là cho xin ra nhưng nghĩ là con nào cũng được đấy vậy thì bây giờ sẽ nhặt lại bác trước đúng không xong rồi thêm một cái xe ke à từ từ nhá đồ mình nói chung là kiểu không ngon lắm đâu bình thường á nhưng mà cơ bản là mình chưa có đủ form á trông nó yếu yếu bốn thanh lịch ba sát thủ hai tái chế ê một bộ bài gọi là form khá là đẹp á bốn thanh lịch ba sát thủ hai tái chế à đần ấy bây giờ lên bảy rôn nào lên bảy rôn leona à? căng vậy ký lô anh tú à hello bố mày là chùm meta nhá meta cần cái gì gì á thôi mình lên cấp đi leona ơi rary với cả cá à quay từ từ nhá này thì lại được á cái này thì lại được á Gary với cả cá à đá cái này luôn đi năm thanh lịch này vậy thì tí nó làm hai cái xe ke đi nhờ hợp lý chưa từ từ nhá nhưng mà bây giờ mình cần cần nó lên lên leo la tay ui từ từ nhá sao mình nghĩ là mình thay vào nó mạnh mạnh xong rồi gặp nhà này đấm cho quả bốn con đấy ra được hai con năm tiền khá là ngon rồi nhưng mà vẫn là thua thôi vâng một cái lúc tám đang đợi sẵn rồi để ra chơi me me cái em tên hoàng anh đừng gọi tên facebook em mà em tên hoàng anh đừng gọi tên facebook em á nhưng mà em để cái tên như vậy thì sao mà anh biết em tên gì được xin ra hai nhưng mà xin ra hai cầm dây chuyền trong đần vậy ê từ từ nó không có con ấy thật đấy chứ không có con kia thật đấy chứ không có một con leona luôn game nhái thật re ke nữa không hay là huyết kiếm với kazik nhỉ re ke thì tí nữa mình làm một cái đại bác cho con kia đúng không <laughs> xin ra cầm đồ thủ ấy trong game nó cứ bị kiểu đờ đấy đi ấy ủa chưa ra mùa mới à mùng chín mới ra đó mọi người hiện tại thì bbe có rồi nhưng mà em cũng chưa chơi ấy chắc là mai em cũng cứ chơi gặp màn này thì trông có vẻ yếu nè cơ bản là nhà vừa rồi người ta mới nổ ấy mạnh quá anh em ơi nuôi cá đi nuôi cá và trồng thêm rau đi nuôi cá và trồng thêm rau đi nói chung là con cá này nuôi luôn tí nữa mình chỉ cần kiếm một con leona nữa là được ai biết fix lỗi lờ lợ không ạ thì cần sos rồi à? nhưng mà bị lỗi gì á ui diary cầm gậy à nhưng bây giờ mình phải lấy đại bác cho con ta lông rồi lấy con diary trừ khi mình có neko ấy thì mình lấy được lấy về nói chung là lắp đồ gì thì cũng ok thôi nhưng mà không có nico nha bạn hello lê văn hùng nhá 4.6 top 8 nhé vt à không nói chung là mình nghĩ là mình dãy được chẳng qua trận này không vào tốt được thôi tại vì mình thiếu con leona ở khúc ờ, ba chấm á thành ra là chơi hơi khó nhưng mà thật ra là trận này nhiều nhà bắt leona được thật nhưng mà mình dôn đúng đen á ít ra nó phải ra một con chứ đúng không một con nữa thì nó mới gọi là chuẩn chứ nhân bây giờ chơi game thì nó cũng không ra được con nào cơ cơ bản là con leona là con kiểu tanh được á vách à vách hai à vách hai làm gì trời bờ ra mình trận này toàn ra sớm cơ không hiểu luôn bờ lít bờ lủng cái gì vậy thật ra là mình kiếm một leo na xong mình bỏ hai này đi mình đánh ba thanh lịch thôi cũng được ấy chứ ai da không cho kịp ăn nói gặp nhà này xếp sai bên luôn em bị lỗi đăng nhập rồi anh tú ơi em thử sửa coi em thử sửa coi tại anh cũng không dành lắm nói chung là con talon của mình thì mạnh đấy nhờ mình cần thêm một cái gì đó để tanh cơ thành ra là chưa có gì tanh cả với cả cần thêm một cái kháng hiệu ứng nữa xẻng à wow xẻng khá là hay nhá Ui, con zinix này bị điên à hai dây kia thua này không đáng lắm nhà này thì win trick em à, cái nhà này thì win thành ra là cái top tám giống lắm em tú cảm ơn anh cảnh nhá việt nam một một một một hàn quốc à việt nam một đều à anh cảnh bổ sung chiến thần và một ấn thanh lịch wow bổ sung chiến thần chắc chắn là không lấy rồi ba trang bị ba trang bị thì có đồ talon bây giờ mà lấy ấn thanh lịch thì mình lên cấp thì mới đủ bảy thanh lịch đúng không còn không thì phải bỏ con eco rồi đi Ê, lấy cái ấn thanh lịch hơi thừa ấy thật sự là hơi thừa nên là thôi nhá nếu mà lấy ấn thanh lịch thì có leona thay vào đây không có blitz thay vào đây cũng khá là đẹp nhưng mà tập này mình nghĩ là lấy đồ đi lấy đồ đi ở bách anh em ạ lấy đồ đi chiu đồ này là đồ hơi xấu nhá một cái cốc cho con tam ken thì không ngon lắm dích này leona đây rồi cuối cùng cũng ra mà leona tầm này thì làm gì nữa nhở hơi phế rồi thật tầm này nó hơi phế rồi tầm này mình nghĩ là phải tay một cá thôi á còn không bỏ bớt xin đi cũng được mình nghĩ là bỏ bớt xin đi không cần bốn xin đâu như vậy đi như vậy mình nghĩ là đẹp hơn xong rồi lắp một cái dao à, điện cho con ấy nhá một cái giao điện cho con uh, gì nhở con này chết rồi lắp lắp lốc kéo là lốc kéo được con này rồi nhưng mà mình nghĩ là mình win được nhà này á cơ bản là con ra với cả con talon thì mình có hai xe ké mình nghĩ là win được đấy nhưng mà nếu mà chuẩn hơn thì ra vừa rồi mình lốc là đẹp bán đi bán đi bán đi kazik hai bây giờ cũng chả theo vào được á barry bổ sung á bổ sung là không không không dãy được đâu em tú dãy cái em tú dãy cái bây giờ ra được cái biến xin nó cũng đẹp đấy chứ hai cái kháng phép à một cái ấy à một cái à, gì nhở cho nó ăn rẻ rẻ thôi anh em ạ ăn bèo bèo thôi một cái à, gì ta vút rồng hoặc là một cái gậy lốc nhá một cái gậy lốc hoặc là một cái vút rồng em sửa ngoài lờ lờ bốn lần rồi ý à vậy thì em có thể xóa đi tải lại xem quái có xẻng à? em cảm ơn anh cảnh nhá được anh cảnh ơi quái có xẻng thì em cũng bách mạnh quái có xẻng là bài mình bách mạnh luôn bài mình chỉ sợ nhà nổ hũ thôi nếu mà quái có xẻng nhưng mà nãy mình gặp này đấy lúc nào nhỉ bốn chấm hai đúng không thành ra là bây giờ mình cũng hơi lâu để gặp lại đấy nhưng mà hình như là không có xẻng rồi biến thanh lịch tiếp à wow bây giờ mình lì lì lên mặt trâu mặt ngựa lên cấp được thì binh nhá từ từ nè anh em ơi giáp máu quất rồng wow hay là hai cái gậy lốc nhở hai cái gậy lốc không ê hai gậy lốc được ấy chứ từ từ nhá nhưng mà con ta lông của mình chưa có đồ anh em ạ ê hai cái gậy lốc đi da mình nhé để như vậy đi hai cái gậy lốc ca hai gậy lốc cai lốc con à, này với con này đi ok nhà này mình nghĩ là win được win chặt kêu bạn đó vào đây dl sẽ xóa ttt rồi chạy lại mới được đợt đó em đoàn cũng bị hoặc xóa đi tải lại mới được à cảm ơn đỗ đoàn tặng ra cho mình nhá đấy em thùy nghe chưa xóa đi tải lại nhá từ từ nhá sao đúng thua đấy nhở à không thua được mình còn nguyên mà ui biến sát thủ này nhưng mà mình không đợi được anh em ạ mình không đợi được tầm này mình có cái gì mình phải xáo đấy thôi á lên cấp được thì đẹp quá blitz hai từ từ nhá blitz hai dùng bún rồi á blitz hai dùng bú lắm á ăn rẻ thôi anh em ơi anh ăn rẻ thôi nếu mà lên cấp được thì bú còn không thì đi nhá bây giờ mình lắp cái này ra đun đồ tái chế đi gặp nhà này đi à à cái nhà này à cái nhà này à Việt Nam hỡi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam hỡi gặp nhà này là chết rồi xếp sai bên rồi gặp này em cũng xếp sai bên rồi từ từ nhá nhưng mà nhà này mới chỉ là victor một và to long một à quên victor một và gì nhở việt nam tam một thôi và con à, con gì nhở con à, victor chết rồi nè bờ có rít phép à ui biết thế nãy để có rít phép lại nhờ anh em nhờ nhưng mà liệu con sống vậy chắc là win chứ đúng không con review của tú câu giờ được hai hai hai i need win i need win một rào nữa nhá một rào nữa lên tám nhá lên tám là bách mạnh luôn á mạnh cái khởi luôn á một rào nữa thôi một rào nữa thôi năn nỉ ấy, năn nỉ ấy. gặp này nào yếu rồi nhá gặp này nào yếu rồi nhá nhà này thì nãy mình gặp rồi chắc là không gặp lại nhà này thì cai xa hai mình chỉ cần đâm chết đỡ và là mình win nhà này hơi kinh từ từ đấy anh em ạ mình cần á mình cần mình cần tỉnh táo cái đau này á mình cần nhá mọi người đếm tú xíu không chào lại thui buồn quá à hello bảo rồi mà ta vậy đi vậy đi vậy đi gặp nhà này à cái nhà mình sợ nhất đấy nhờ mình lốc được nhá nhưng mà để bên này không biết là có ăn được không á còn không thì thua ít thôi anh em ơi đừng có thua nguyên nhà được để bên này kiểu nó hơi ghê á thật hơi ghê một tí anh em mạng chết rồi con ô sấy đẹp rồi từ từ nhá nhà này hơi kinh mình cần win đấy cần win đấy còn không thì thua ít thôi thua hai chết thì chưa chết anh em ơi hợp lý hợp lý hợp lý được được được được được mình lên tám được là bách á lên tám được là bách á đao này đi à đẹp à không đi được á em tú á em tú win đao này là bách luôn nè win đao này là bách luôn vô cực à vô cực hoặc là clip phép không hay là lấy con derry nhờ con derry nó hơi hơi mạo hiểm mình nghĩ là lấy lấy đồ cho con cá đi một cái clip phép hoặc là một cái diệt đi clip phép không clip phép đi nhở một chút đồ cho con cá đi ơ quên mất con con ta lông của mình đã đủ ba đầu đâu ta biết thế lấy hai đại bác nhở lấy hai đại bác cũng được ấy chứ đội hình này con cá liên quan không anh à không nhá cơ bản con cá ra sớm thì em tú kẹp vào em tú nuôi á thì em tú kẹp vào lấy lấy lấy lấy lấy vào chơi thôi một con thanh lịch anh em mới kha dích tạm này kha dích tạm này không có gì ngon hơn nhở kha dích tạm đi bây giờ cho cái đồ này cho con ta lông hay là cho con à, cá nhờ mình nghĩ là ta lông đi ta lông đi nhà này xếp như vậy nhà này xếp như vậy nhà này xếp như vậy từ từ nhá mình nghĩ là mình lo được á lo được á top sáu chắc à không không không không nhà này đánh bằng con galio à galio thì nói chung là cũng hơi sợ đấy nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được Ui, con galio không kịp nhảy luôn ta lông chiến chưa ta lông chiến trường nhưng mà mình nghĩ là bảy thanh lịch ngon hơn đấy không cần gọi là bốn xin đâu còn không thì bỏ bờ lít cũng nhở nhưng mà bỏ bờ lít đi thì à, mình kiểu cảm giác nó bị yếu quá mình cơ bản nhiều đồ nè mình để tái chế vào cũng ok á thật một cái nón luôn không một cái nón terrari hoặc là cá chê nhá để mình xem tùy vào trận đấu con nào được chơi game á thì mình kẹp vào thôi mình thiếu con thanh lịch gì nhà sinra à? sinra thì nãy nhà kia bắt rồi anh em ơi thành ra là hơi khó Cinderella hoặc là một con đờ vần thì bây giờ lobby này mình cảm giác đánh đánh thanh lịch hơi nhiều quá mình để lại một cái lốc nhá có gì mình sẽ lốc con uh, bram lên này à. nhà này lốc bram nhà này mình gặp rồi nhà này thì mình sẽ lốc con gì gì đó lên cũng được gặp nhà này à gặp nhà này mình nghĩ là lốc bram lên không hay là lốc sivir nhỉ thôi cứ lốc sivir đi nhá mà cơ bản là mình xếp con talon khác bên á cứ lốc sivir đi để cho khỏi có con nào đam mà được quên mất lắp đồ nha em ạ bắn à, chết con sivir luôn nhá xếp như vậy mình nghĩ con jari này lo được con sivir luôn á lo được không cố lên nice dãy ca em tụ dãy ca ơ con này dân đúng là cái áo choàng à bài như vậy mà thua hả ê combat thì rõ ràng là thắng rồi xong rồi có con zinix một ở đâu ra nó làm hết vậy bịp nhở ê nhưng mà trông ảo nhở ảo ma canada nhở rõ ràng là nhìn nhìn kiểu vào cái thế win rồi mà ta xong rồi thua à? ờ bịp thế cái game này thề luôn đấy mình đánh kiểu dãy đúng kinh rồi đấy sao vẫn thua mình nghĩ là con cv này con đem to nhất xong rồi mình giết nó xong rồi còn mỗi con zinix màu xong rồi nó bắn hết luôn này anh em ạ bài như này mà thua <laughs> cài cài dép play lại đi á dép play lại ở đâu á mọi người cài thế sáu tiến công lớn hơn sáu thanh lịch à hợp lý chứ từ từ nhá để em tú bật thử cái đấy ra xem có được không hay cái đấy hay ấy, mọi người ạ từ từ nếu vậy thì phải phải xóa cam mà đi à vậy thì phải xóa cam mà đi đúng không xóa cam mà đi remote mọi người đợi em tú xíu vẫn chưa được à cho vào đi đây rồi từ từ nhá nhưng mà trông nó cứ bị đần đần đấy anh em ạ không biết là mọi người có thấy em tú đần không được chưa được chưa được chưa nhưng mà cơ bản là mình không có giỏi nói chuyện lắm thành ra là bây giờ gặp người khác ấy thì à, nói chuyện nó không được hay ấy. thành ra là ví dụ mà mình nói chuyện nó hơi isida thì anh em bỏ qua cho mình nhé ừ. hello anh tú à hello dung trương ô me thôi à muốn chơi ome thì ép ép từ đầu luôn đi cứ làm trò có à, đâu trận đấy cơ bản là em tú cũng tầm à, tầm ba chấm em tú rô nó cũng bị khó mà thành ra là em tú cũng cũng cố gọi là đánh cho nó nốt trận đấy chứ thế nhưng bây giờ chơi nó không ép ép thì nó cũng kỳ nhưng mà hôm qua mình à, hôm kia mình đi cắt tóc mình mới cạo anh em ạ cạo râu hmm. được chưa hay hay hay à game này top một ra mê linh mình bao ăn bún bò nha ra mê linh à mê linh là ở đâu ấy nhở mê linh là hình như là mình nhớ là một địa điểm du lịch nào đó đúng không cố lên em tú mọi người tin em tú à đợi đợi em tú xíu nhá để em tú thử ấy ừ. cố <laughs> nhưng mà mình hơi hơi rén thật cơ bản cơ bản là mình chưa làm cái điều này trước trước trước đám đông bao giờ ấy nó cũng hơi ngại một tí ừ. ông này cũng chơi cái này em tú tập thành một tí á tập thành một tí á ừ. từ nhá mê linh ở bên kia cầu anh tú ạ mê linh ở bên kia cầu nhưng mà là cầu gì em tú kiếm người cái đang học bài à à từ từ nhá nhưng mà cái này nó có cái gì nhờ? alo từ từ lắm mọi người nhưng mà bây giờ ở ở cái này ấy, nó có chỉnh cái gì gọi là để cho mình kiếm được chỉ toàn là gái không thôi mà mọi người ý là mình có có cái cài đặt riêng gì để nó chỉ chỉ cho mình gặp gái thôi không không chứ bây giờ gặp trai mình thật là mình không biết nói chuyện kiểu gì thật ý là có cái trích nào chỉ gọi là gặp gái không nhở cài đặt hay là gì không cài đặt tôi là tôi là trai dịch thư không ngôn ngữ tiếng việt ờ chứ bây giờ gặp gặp trai thì mình biết nói gì bây giờ trời u là trời ui là ngu ấy ui ui ui hello anh à ai vậy anh đẹp trai anh là anh ở đâu ấy đẹp trai ấy anh kêu gì đấy rồi nhá ổn đấy u chạy luôn chạy gài lắm mà từ từ nhá nhưng mà bây giờ cứ bấm mà xong người ta bấm mất đi á thì khó cho em tú vậy bây giờ làm sao để gặp được cái bạn gọi là như nãy giờ anh anh so gặp nhờ bạn huyền nguyễn thì cái nhóm co anh co nhưng mà bạn cũng là người việt nam mà đúng không <laughs> ơ bạn có, có nghe mình nói rõ không vậy có có à nhờ bạn ờ, bạn bạn ở đâu đấy mình ở nghệ an cái gì cơ cái gì cơ điều nào đấy facebook sao không anh có like gì đâu ủa nhìn anh ngu vậy nhìn anh ngu vậy á ê mình chạy các anh em ạ nhìn anh ngu vậy Ê, từ từ nhá có cách nào gọi là mình nhìn nó đỡ ngu không trên đây nó không có chỉnh filter gì cho mình gọi là nhìn nó đỡ ngu hơn à anh ngu vậy à đần đấy nhở hello Ơ, sao lại cười alo bạn có nghe mình nói không vậy sao mình không nghe rõ nhở bạn có thể nói nói nó sát sát mình nghe nghe với được không nhưng mà ở kia sao lại cười cười cười cười ý là mình nhìn đần quá hay sao lại cười vậy mình đần quá tao cười đần Đâu quá nên cười hả Ê, từ từ nhá không có gì phải dén cả em tú à cần á nhưng mà em cần gặp cái bạn nãy của anh á cái bạn gì á ý là gặp cho em kiểu nó ấy cái cho em vào cái nhịp cái khó quá gợp so ờ cái này khó lắm cái này khó lắm phải ý là phải gặp một người nào ý là phải gặp một người nào là hợp cơ để khi nào mình kiếm được một người gọi là nói chuyện hợp thì thôi nhá uh. nữa gì nữa ê từ từ nhá chắc là mình không chơi cái này hợp được thật đấy nhìn toàn là cái gì không ấy anh em ạ ủa nhưng mà filter ở đâu vậy cái ông đấy cài filter ở đâu vậy từ từ nè mình phải xem có cái gì đó hay hay không á vừa thấy cái filter của ông đấy hay xong tưởng thế nào ông này gặp gái không dám nói gì à em tú bảo rồi em tú không phải là một người kiểu tán gái giỏi đâu mọi người thấy rồi đấy gặp gái em tú có biết nói gì đâu ngơ ngác như một một người gọi là ấy á ngơ ngác như một người gọi là đứa trẻ mới lớn á Ui, chưa làm gì nó chạy rồi ơ cái đấy khẩu trang á khẩu trang à đeo khẩu trang nói chuyện à ơ 안녕하세요. bạn gì ơi cái loại sữa ngon á loại đấy á đó mình sẽ đi quảng cung cung có thể hiện đại là thơ là ở việt nam nhưng mà sao nhưng mà sao thì nó ổn định lên lên lên không phải nhưng mà mình cứ kiểu bị nghe cái tiếng gì ồn ồn đấy mình kiểu kiểu thích thích tâm sự tâm sự mỏng á với một người gọi là thật sự yên tĩnh thôi còn bây giờ ồn ồn là mình không thể nào mà nói chuyện được thật cái này nữa nữa ông nào vào nữa nó bị ồn quá anh em ơi chào đi à <laughs> cái đâu vừa gì vậy lớp à? so lớn hơn vt à phải lớn hơn á phải lớn hơn á <laughs> nhưng mà em không nổ được ấy em phải tìm em phải gặp được một bạn nữ em mới nổ được gặp so gặp mấy bạn nam mình nổ cái gì đấy thôi em chạy cái Ê, cái này khó quá mọi người ơi chắc là để mai em tú luyện tập một cái trích này quá hoặc là mai mình bảo gớm so dậy đi chứ mình bó tay á thật không theo kịp anh em ạ chị ôi hello tú và hello hạ vân thiên nhá khó quá hoặc là tí nữa đợi đi mọi người ơi cơ bản là bây giờ trong một cái phòng la nhiều người quá mình không thể nào gọi là tán được tán phét được nên thành ra là tí nữa nhá chắc là mình chạy cái này cái chạy cái không được cái này khó thật tí nữa đi tí nữa đi rồi cam của em tú đâu rồi trời u là trời một ngày một ngày hạ lỗi buồn he he đây ga tô thế à sao lại ga tô thế vậy wow một chiếc camera thật là nhỏ nha bạn một chiếc camera rất là nhỏ em tú cảm ơn đỗ đoàn nhá lên play đua kiếm một em là quen nè à em tú mà nhưng mà lên lên gì nhở cái gú là phù du đi anh là hợp lý đấy nhưng mà em tú chơi thêm một trận nữa đi một trận nữa một trận bb em à, quên một trận cờ nữa ê nhưng mà mấy ông đây rồi được được được cảm ơn đỗ đoàn tặng xem em tú nhá vào săn mvt mà méo gặp à má tôi vừa gặp em tú xong nick mất luôn à phải không vậy phải không vậy nhưng cơ bản là mình muốn kiếm kiếm một bạn gọi là nói chuyện kiểu dễ dễ mình thì nói chung là cái mở đầu thì nó hơi ngại thôi cái mở đầu thì mình nói chung là hơi kém nhưng mà để mà để gọi là tầm qua được cái mở đầu nhá thì chỉ có chết với em tú thôi chỉ có chết với em tú thôi qua được cái mở đầu thôi chớm qua được cái mở đầu thôi là chết với em tú nhưng mà cơ bản cơ bản là cái mở đầu em tú nó nó hơi gà cái mở bài á nó hơi gà cái thân bài thì có thể được nhưng mà cái mở bài nó hơi gà một xíu bỏ đi lấy găng đi cho kiếm đấy em tú xin lấy găng đấy cảm ơn đỗ đoàn phải cái bờ lây đua á tú á phải cái bờ lây đua á nhưng mà bờ lây đua bây giờ tú không có có tài khoản với cả tú không có không có gọi là cái bên gì trong bờ lây đua á nói chứ bờ lây đua thì bờ lây đua thì thuê nói chuyện cũng được nhưng mà thôi anh em ạ nó cũng kỳ lắm mình không không ấy lắm cơ bản là không có tiền chứ mà là kỳ ờ phải không vậy à phải mà vừa tắt máy xong thì lại đánh cờ à tí nó đánh u rém được anh cả anh nhưng mà chắc là tú đánh nốt trận đã hai găng à anh tú ơi nguồn gốc tư tưởng hồ chí minh là gì vậy á nguồn gốc tư tưởng hồ chí minh là gì vậy á nguồn gốc tư tưởng Ui, đột biến này lâu rồi chưa có này anh em em tú không biết á <laughs> nguồn gốc tư tưởng hồ chí minh là cái gì đấy tính ra là em tú có em tú có gì nhở em tú có đi học à, đại học mấy đâu nhìn mặt anh đúng dấu đúng đúng giống triệu quân sư á à em tú im ib em đoàn em đoàn gửi à ghê vậy em đoàn em đoàn ác vậy em đoàn master pleidu à để em tú xem đã một chút một chút còn tiền đi anh tú à được ấy chứ nhưng mà mọi người đợi em tú nốt game đi đã kẻ áp đảo với cả bịt mặt ám sát à bịt mặt ám sát mình mới chơi một trận xong rồi kẻ áp đảo phải đánh win trick còn tụ điện thì đép ok mình nghĩ là lấy tụ điện nhá bài mình chả đánh win trick nổi đâu thành ra lấy tụ điện đi lấy tụ điện đi mà đép hai găng à hay là một trận ấy không làm một trận uh, đột biến nhá không có xem việt nam đá sao tú à em tú phải phải livestream hồi chiều thì nói chung là live xong thì em tú gọi là nghỉ ngơi một chút xong rồi đi ăn em tú đi ăn thì ờ, đi ăn đi ăn hôm nay em tú đi ăn mì cay anh em ạ lâu ở trên mì cay á ăn ngon thật ngon lắm xong rồi đi ăn mì cay một xíu xong rồi về về ngủ về ngủ tầm à, tầm à, một tiếng hơn á một tiếng hơn nói chung là được tiếng rưỡi xong rồi dậy anh em ạ dậy thì nói chung là thấy cả team đều like nên là mình à, đợi đến chín rưỡi mới like anh em ơi hơi muộn gần na với cả mazaha ui hai con tướng đều ngon nhá thành ra mình giữ lại cái mình có thể bỏ bỏ dốc đồ vào hack tiền xong rồi tí nữa đủ đột biến với cả form ấy thì mình mình thay vào nhá đủ đột biến với cả đủ form gì ta đủ đột biến với cả đủ form nhà phát minh thì mình thay vào sau còn bây giờ thì cứ để như vậy đép đã mua đi mua đi mua đi hai sao cũng được ấy hai sao cũng được á một cái bốc đồ luôn không một cái bốc đồ thì đép nó dễ hơn nhưng mà nếu mà để đồ lết thì bàn tay với cả cầu phép ngon hơn này anh em nhở với cả các bạn nhánh lu chắc là thôi anh em ạ cảm ơn bảo hiếu nhá anh muốn thử nick em mới mua không anh ảo ma cực toàn ngoại binh 2.1 à nick mới mua à sao lại nick mới mua là bảo hiếu nhở vật chất là gì á vật chất là gì sao ông tú biết được anh tú có biết nguồn gốc của giá trị để từ từ nhá mấy cái ông này cứ hỏi mấy cái kiến thức á thì em cũng chịu thật á chịu ôi cứ hỏi kiến thức tôi làm cái đai máu đi hai hai hai đấy mà con sinh gì đâu ném đần thế gần na ơi đấy được ấy được ấy được ấy được á hai hai hai hai hai cần một con là được nhá cần một con là ok này vậy thôi mua con ngoại binh lại đi nhiều khi tí ra ngoại binh mình dùng ấn ngoại binh cũng được ui tí nữa thì lên con này hả u nở ra con này à khá là giàu á vậy thì bây giờ mình tích tiền không tích tiền thì bán con này ba con này đi nói chung là bán ba con này đi thì mình sẽ tích tiền được tại vì trận này mình đang muốn đánh một trận uh, gì nhỉ đang muốn đánh một trận uh, đột biến lắm nếu mà bán thì bán con này đi con này con này còn không thì mình bán con này đi mình để con con binh nhá hợp lý chưa giờ đã con gần na đẹp quá nhà này là một năm mà thôi tú thua chắc rồi đấy còn đen cuối mùa được nha đỗ đoàn game nãy top mấy vậy em á vừa xuống lầu ăn bát bánh canh à game hồi nãy em tú được top sáu anh tô ạ hơi lần hơi lần một xíu nhà này lấy gì nhờ lấy đột biến xong rồi kẹp ta lông vào đép à hay nhờ xong rồi ra yến ấn sát thủ cơ nhưng mà bài ông này tí nữa ra một con kha khazix là kiểu siêu mạnh luôn á vd mà không biết tán gái à chắc vd nói xạo á em tú không biết thật mà không biết thật nói xạo đâu mọi người em tú nói thật á kiểu mình nói chuyện với con gái thì được thôi chứ nó không không tán gái được á kiểu tán vui vui sướng sướng <laughs> lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giấu một trời bây giờ bán con mazaha đi tiếc nhở anh em nhở hơi tiếc á không không tiếc đâu bán đi nhà này renata u uh, renata tầm này à nhà này ngoại binh thì nói chung là người ta mình nghĩ là mình win á tại vì mọi người biết sao tại vì mình có cái tụ điện nè thành ra là comeback kiểu gì mình cũng win thôi nên là bây giờ mình cũng không đòn được người ta là chắc tí nữa mình bỏ tướng bình thường nhá mình nghĩ là kiểu gì mình cũng win á để tướng bình thường đi chỉ hy vọng là đừng gặp thôi hoặc là đao này mình đi chợ mình nhặt con win về mình làm một phát các ngoại binh luôn được win ơi win ở chợ nào win cầm cung đi win cầm cung hoặc kiếm đi vì đi có lấy info không em gái mình xin lắm á phải không vậy có không vậy Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác được cảm giác của chúng ta chép lại chụp lại phản ánh và thực tệ từ từ từ cái gì gì á cái gì gì á toàn là cái gì gì không á cung ba tiền bay về hướng ông kia à khó thế kiếm không có kiếm không em tú lấy kiếm được em tú cần kiếm á lấy cung được thì đẹp hơn các bạn là cung thì mình nhiều hướng hơn á nhưng mà nhà này lấy cung gì nhở lắp số zin rồi mà lấy cung mà ê sao nhà này không lấy cái đồ đánh renta nhở anh em nhở lấy cung gì vậy ta chưa hiểu lắm ib riêng ha được á được cái đó cái đó anh tú chỉ cưa đồ thôi không có tán à không á không á nick em mới mua được của một ông ở quán nét ý anh nhé mới mua được ở một ông quán nét ý anh à nhà phát minh sát thủ thần tượng và ấn pháp sư ấn hơi xấu nhở thật ra là nếu mà để đánh thì mình nghĩ là ấn sát thủ thì dễ đánh nhất tại vì cơ bản là mình có một cái vô cực rồi thôi lấy sát thủ đi lấy nhà phát minh thì nó cũng hơi hên xui nói chung là mình cho tướng vào đét mắt tại vì cơ bản là kiểu gì mình win nhà này ấy mình không thua được đâu anh em ơi nên là để tướng bình thường đi cặp nhà đấy thì chịu thôi Catlin chạy cái con nóc tơn này nó nó giết con Catlin của tú mất chạy đi em ơi nhưng mà chắc là mình cũng chả đét được chết nào đâu ấy chứ khó được không ta hai hai hai ui không kịp rồi lắp kịp thì nhiều khi được được một cái đấy cộng hai urf à được luôn tí urf đi đừng nổ bằng cv nữa nhé phải không vậy Ui, cái gì đấy cái gì đấy nữa nữa cái gì đấy ib mà sao lại gửi trên đây vậy chết chết đây chết đấy chết đấy phải không vậy phải không vậy bất kỳ phải không vậy Mickey ơi đừng làm thế chết em tú cho đấu sĩ vào đi sát thủ này không có nào sát thủ đây bốn mươi tiền thì mình nghĩ là giàu rồi cơ bản là mất cái hũ đi nói chung là nó hơi tiếc thôi nhưng mà hy vọng là đừng gặp gặp thì kiểu gì mình cũng win rồi đúng không bây giờ mình có để ba chết thì mình cũng win thôi không gặp nhờ hay đấy không gặp anh em ơi được được được nếu mà pha vừa rồi mình để bình thường á nhiều khi là mình đép cũng chết rồi chứ được ta không có pha kỹ gì hơi khó đép anh em ạ kiếm súng nữa cơ vừa pha kỹ vừa kiếm súng cơ vậy thì hơi khó cho anh tú rồi năm mươi tám máu hơi đau á à nhầm quen tay gửi link à phải không vậy phải không vậy nhưng mà có thực sự là em của bạn không vậy becky không vậy phải không vậy lên cấp bông một chút lên cấp bông chứ mình nghĩ là bài mình không đép nổi đâu á lên cấp đi cho con cá sardin vào tanh nhá thì nếu mình làm một con cá sát thủ cũng được thật mà ok ok đủ tuổi chưa vậy à? đủ tuổi chưa vậy thì đấy anh anh tô đủ tuổi chưa làm gì đấy anh tô nhưng mà anh tô đi cái kia là về chứ nhở anh tô nhờ chắc là về rồi đúng không anh tô đi trong ngày à tôi đi du được trong ngày à một cái kiếm nữa hai kiếm một kháng phép một cung à một cung khá là ngon nhá một cung à cung xanh vô cực cung xanh vô cực biến sát thủ đánh iz cũng được đấy chứ iz sát thủ à khá là hợp lý vậy thì nói chung là bọn đột biến này mình cứ để ra ngoài trước đã nè đột biến này mình cứ để ra ngoài trước thì mình để cho hai con này vào đây sát thủ thì nói chung là mình nghĩ là chưa cần đâu tí nữa ở ấy sau vậy thì mình lắp đồ luôn nhá cũng xanh vô cực đã tí nữa mình làm con iz xiên hết luôn không sợ bọn kia đâu không sợ bọn uh, không sợ bọn gì nhở bọn gì nhở ta quên tên quên tên rồi ê gặp bài này mình thua được nhá mình không lắp đồ là mình thua đấy đây là thua đau ấy, anh em ạ lắp đồ đi nhà này cơ bản cũng mạnh lắp đồ đi chết được một chết thì đẹp nhà này mạnh quá hai chết không hai chết không hai chết không một chút tham lam không một chút tham lam không hai hai hai hai hai hai nhưng mà sao này nổ sớm ấy nhở người ta lên sáu người ta zone rồi mọi người đờ đến vần luôn nè chắc là hình như là mình nghĩ là người ta zone năm ngoại binh nhưng mà không ra đấy hai ngàn ba có ổn không nhỉ hai ngàn ba hai ngàn ba với cả chín chín là hơn bốn à hơn bốn thì chắc là ổn đấy tại vì mẹ mình bảo là ba với cả sáu thì tránh nhưng mà bốn chắc là được uy lao hai à lên cấp thì nói chung là cho sát thủ vào thì đép được ok hơn nhưng mà mình nghĩ là đang lưu á có lên không nhở lên một chút để đép không một chút để đép không mình nghĩ là lên á lên á lên á lên á cho con này vào bỏ hai con này đi bỏ con này đi nói chung là vẫn tích tiền được đúng không Nên là cứ lên đi anh em ạ nhà nào đây ozin đúng không bo bo vào nữa cái ông ozin này có thực sự là cho đép không ạ ui cho hai cái này lên để đép à à đâu ông ozin này đánh đột biến hắc tinh anh em ạ thành ra là cho lên chết chứ không phải là cho mình đép đâu không phải cho mình lên đép đâu đi trong ngày em mà ok anh tôi đép được nhiều thế em tú đép được nhiều em tú đép được nhiều thế em con nữa ui hơi tham lam một chút nhưng mà con vách này tí nữa thì chết rồi à dí à một chút dí à nhưng mà ông này ra con ma ra hai hai ở đây đỏ đấy đỏ chết đấy sang như viên cà rẹ anh cùng với một chị đi ghen đưa tay em bay lên vũ cao lời anh nói chưa bao giờ sai khá là hợp lý luôn anh em ơi ui nhìn cái lobby này ba chấm ba bảy mươi bảy sáu bảy bảy bảy bảy bảy chín chín mươi chín mươi chín sáu được chưa căng chưa cách nhau bốn tuổi là bốn chín năm mươi ba đó em tú à không nhưng mà ý em tú là mẹ em tú bảo là thường thường là hạn chế thôi chứ còn mấy cái đấy em tú không biết không dành lắm vt giống bts mà khác mỗi cái mặt cố ý cho anh tú đép á hay vậy hay vậy ozin ozin hay ấy tù 18 là ok chứ thời buổi này mấy ông hay gạ nhau đi tù lắm à <laughs> sống bts là không không không nhưng mà em tô anh tô em em em có nên gọi là một chút gọi là nhuộm lại đen không hay là nên là nhuộm lại một màu gì khác không nhỉ anh tô nhỉ theo anh tô thì em tú nên gọi là xử lý cái đầu này như nào đấy anh tô anh tô có thể cho em tú gọi là một chút gợi ý không gặp bên này mình đép được cái nhá mình đép được một vài chết đấy mình nghĩ là đép được con này đấy cơ bản là con xin ra không vứt con gp của mình đi chắc là đép được một chết anh em ơi cố lên hai hai hai hai một chết nữa không bắn đi hay đẹp quá anh em ơi thua đẹp quá có gì mai làm tí còn đen nha em tú em tú về đi ngủ đã em tú về đi ngủ đã là sao em đỗ đoàn đi ngủ hả được nha em đỗ đoàn ơi cạo chọc dvd ở à, đầu đầu xanh dương dvd á phải không vậy cạo chọc đi à cạo chọc đi thì ấy em đoàn nha ok nha em đoàn ơi em đoàn à, em đoàn về đi nhá cảm ơn em đoàn tặng sao anh tú nhá cảm ơn em rất nhiều rất rất rất rất nhiều trái tim dầu bé ba dầu bé ba từ từ nhá đặt đồ các anh em ạ xẻng xẻng xẻng xẻng xẻng ai nít xẻng vậy hồi lấy con vi đi ai nít xẻng ngô dín ơi ông ngô dín này phải à lấy đồ của ông tú rồi ô dín ơi sao không lấy ấy đi thông đạo đi xẻng làm gì vậy ô dín nhuộm đẹp mà em có điều nhuộm màu trầm tí màu sáng nhìn trẻ trâu và hợp lý luôn anh tô ơi em tú em tú chừa rồi em tú chắc là không nhuộm màu sáng ở đâu nhuộm màu sáng nữa thì nó hơi hơi gì gì á từ nhá cho con này vào đã nè con vi vào kem hmm. cam nói chung là bắt lại bọn nhà phát minh dần đi nhờ mọi người nhờ bỏ này đi này lên cấp bây giờ hết mười sáu tiền mười sáu tiền thì bỏ hai con này đi thì kẹp được cho mình vào một con gì không thôi mình nghĩ là khỏi đi ui mình thấy người ta để bên này khá là nhiều á thành ra là xếp bên phải đi xếp bên phải ui nhà này yếu chưa em tú đếp vào hai con đấy đứng cho em tú và nữa đối đoàn đứng cái gì đấy nữa nữa nữa đứng cái gì đấy nhượng sám khói đi anh tú à sám khói á sám khói em tú hồi trước nhượng một lần rồi trông nó ấy mọi người ơi với cả nhượng một thời gian nó ra vàng á trông ghê lắm từ từ nhá xong win vậy ông này nãy mình nhớ là đánh nguyên trích các thứ từ đầu mà nhở không sao không sao win được như vậy cũng ok nhá bán con này này con này bán này tí nó lên cấp anh em ơi trận này em tú lo được cày thế đổ luôn anh tú không biết đàn gái rồi anh tú chia sẻ gu của mình đi anh em hỗ trợ anh tú á phải không vậy phải không vậy phải là hỗ trợ ông vậy gu của anh tú á từ từ nhá bây giờ mà bảo gu của anh tú à gu của anh tú là một cô gái gọi là không thật ra là mình không có gu chẳng qua là mình thích thì mình thích thôi nhưng mà mình kiểu dễ bị thích lắm còn để yêu thì nó cần nhiều cái hơn ngu à ngu quá rồi nhá mình thay cái form đã bây giờ mình bỏ con gì ra nhờ mình ăn thừa con gì nhở mình thiếu con xẻ nó phìn nữa đúng không mình thiếu con xẻ nó phìn với cả thiếu một con sát thủ nữa là bốn sát thủ à morgana bỏ đi này hợp lý chưa oriana à? oriana mấy con này à bỏ con này đi này oriana thì kẹp vào kiếm uh, máy móc à khá là hay đấy cảm ơn đỗ đoàn nhá tại em tú tim tim ấy à u ông ozin đấy không lấy xẻng là có phải em tú hai xẻng rồi không gần e hai à n hai cũng được ô từ từ nhá trận này sao mình giàu ấy nhở hay là mình lên chín không anh em từ từ mình dôn một chút ở đây đi không lên chín vội đâu seraphine này True explorers follow the compass in their heart. dồn như dồn ba ba ba thần tượng cái này các thứ rồi đúng không bây giờ mình tích tiền cái mình tích tiền mình lên cấp cái anh em ơi tích tiền lên cấp cái tích tiền lên cấp cái ta lông một à mình nghe trận này mình đánh nhiều xin luôn á được chưa zone như zone gu của vt là gớp chèn nhỉ ha phải không vậy để con vi ở đây hơi tù nhá anh em nhở chắc là mình thay nhà phát minh vào á vậy đi một chút tanh đi gần na tanh nè gần na tanh nè con này ở đây vậy đi hợp lý chưa form gọi là đỉnh luôn á xong rồi con này cầm đồ ấy nữa là đẹp vô cực luôn à vô cực hay bút bẫy là mọi người nhở hay là re ke re không ngon vô cực thì cho kha dích nhưng mà kha dích cảm thấy mình nghĩ là cái đấy nó hơi cùi á một cái vút bẫy không hay là một cái quỷ thư nhở mình nghĩ là một cái quỷ thư đi vậy thôi làm một cái vô cực nhá cái vô cực đi xong rồi tí nữa làm cái quỷ thư nữa là đẹp ui ra đun lốc luôn à hai hai hai hai tí nữa ra là cái đung chảy nữa là bú ý dê ơi đâm đi đâm nó em ơi từ từ nhá thúng thua là này vậy hai hai ui con id hai may thế id một là thua ấy nhưng mà con id này gặp đỡ vẫn vẫn sợ nhá anh em nhở mặc dù là bài mình đang kép lắm rồi á hơi cáp cáp một tí rồi đấy galio à galio thì tí nữa mình lên cấp mình bỏ một con này đi cũng hợp lý đấy chứ hay là bây giờ mình bỏ luôn không nhưng mà bây giờ cơ bản là chưa có vệ sĩ ấy. mình kẹp galio vào cũng chả để làm gì anh em ạ thật tí nữa mình làm một chút galio không galio cũng hay nhở bốn xin thật ra là mình nghĩ là không cần thiết lắm thì tí nữa mình kiếm một con vệ sĩ vào mình bỏ con này ra với cả bỏ con này ra kẹp con galio vào với cả kẹp một con vệ sĩ vào tanh nhá con galio cơ bản nó tanh uy tín hơn anh em ạ nó cc nữa nay em ở nhà một mình cuốn buồn buồn chán chán lát anh lai xong rảnh qua bên linh đi ăn khuya không ạ từ từ nhá cái gì đấy từ từ nhá nay em ở nhà một mình cũng buồn buồn chán chán lát anh lai xong rảnh qua bên linh đi ăn khuya không ạ à? tự nhiên hơi hơi đói đói cái bụng anh em ạ ê tự nhiên hơi hơi đói đói cái bụng nhở từ từ nhá hơi đói đói thật đấy không nhưng mà cái này đói thật đói thật thì cũng không biết là có nên đi ăn không nhở một chút đi ăn không ta từ từ nhá lấy đồ gì nhở mọi người nhở một cái cung không một cái cung không ai nít cung mất à vậy lấy kháng phép nha mọi người nhờ hay lấy giáp mình nghĩ là lấy giáp đi tí nữa làm đồ thủ hoặc là làm tim băng hoặc là máy chiếu thì cũng được được chưa <laughs> galio đập ruồi đi à iz ba em à? tú lấy iz nhá bỏ sriu à cơ bản là con sriu mình đang kẹp nhà phát minh nhá nó cũng thật ra là không làm gì nhưng mà mình cũng chưa có gì thay vào nên là nó hơi cùi anh em ạ như vậy cũng được này thì như vậy cũng được nhưng mà như vậy mình cảm giác trông nó có bị yếu đuối á anh em có không nhận không trông nó có bị yếu đuối không nó hơi bị yếu đuối á thật ra như vậy thì cũng được nhưng mà kiểu nhìn ít chết chết ấy mình thấy nó cứ đuối đuối ai đuổi kiểu gì á nhưng mà thôi cứ kẹp như vậy đi mình nghĩ là ba nhà phát minh nó cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu nhưng mà tí gặp con galio cao cao cho nó cc nhá quỷ thư cơ mà nhưng mà em tú mất gậy mọi người ơi nhà này chắc là lo được Think of you and one two three and let my knee. Boom. Cái kiểu CC được một phát đấy là con IZ này xiên hết à? lại cái đó ông so tán gái giỏi vãi lìn em lên bài trong nhóm mà chưa ai duyệt à lớp so là ấy là mọi người bad boy mà được chơi gọi là nha trang ấy em ạ giáp tự chế thì mình nghĩ là không cần phóng hỏa không một chút phóng hỏa hay là lá chắn siêu công nghệ cho giáp châu nhở nhà này đánh đam nhà này đánh phép nhà này đánh đam nhà này đánh phép nhà đánh phép nhà đánh phép phép khá là nhiều anh em có hai nhà trên đánh đam thôi thành ra lấy cái lá chắn này mình nghĩ là không ngon lắm một chút phóng hỏa đi phóng hỏa đi nha em mình lên cấp nhá đấy mình đang để lại hai con này nếu mà ra kiểu năm thần tượng thì mình chơi năm thần tượng cũng được nhưng mà cơ bản nó không ra rồi nên chắc là mình xin phép bán đấy lên cấp nhá lên cấp mình nghĩ là ronaldo hai với cả kẹp thêm cho mình một con dây xì nữa không hay là kẹp không tí nữa thật ra là mình bỏ hai con này đi mình kẹp dây xì với cả kẹp năm tiền vào đánh nhá iz hai sát thủ thôi là ok rồi được chưa Think of you and one mọi người ơi mọi người anh xem mình sẽ like cho mình xin một like nhá thank you anh em nhiều nhá mọi người gọi là bỏ ra vậy là hai giây thôi giúp cho em tú xin ờ, một một like với thank you thank you nhà này xin ra ba chưa xin ra ba rồi à xin ra ba thì mình chỉ sợ cc thôi còn cơ bản thì đam mình nghĩ là người ta không không đủ đam sốc con con này của mình luôn đâu kiểu mình sợ cc á hay nhá galio tanh được hai phát nhưng mà con leona này trâu vậy ui kazik hai ăn được anh em ạ kazik một chắc là thua u nhưng mà ăn rồi nhá ê bịp nhờ vậy mà thua kìa hai con này một con đấm một con choáng chết khanh dích của tú luôn cày thế vậy mà thua anh em ạ bị bợm thật tí nói chung là mình cho con này vào cho con này vào xong rồi galio thêm một con à quên thêm một con gì nhở dây xì vào à dây xì vào chung là bốn xin mình nghĩ là không cần lắm cv à cv chắc là thôi nhá tí nữa có gì mình kẹp con dây xì gầm đồ cũng được hợp lý chưa hợp lý chưa ơ không ôm mê nữa à anh nhà em tú không em tú đần lắm em tú đần độ lắm giáp khá là ngon đấy uh, máy chiếu thật này hay là quyền năng nhỉ anh em nhỉ galileo cung xanh không mình nhắc quyền năng đi Galio ba hình tượng không Ê, quyền năng đi quyền năng hay ấy quyền năng với bút bảy nhở? bút bảy cũng khá là ngon mình nghĩ là ok ấy. để như vậy đi mình nghĩ là không cần nhiều xin nó nhất tí nữa mình đổi đồ cho Galio cầm cũng được thật ra là bây giờ đổi luôn cũng được ấy chứ Tôi đao sau đi đao sau đi đao sau mình đổi cho galio cầm đấy anh em ơi cho nó gọi là chiến chiến một xíu cho nó chiến chiến một xíu bỏ này đi bỏ này đi mình nghĩ là mình nghĩ là hai xin là đủ rồi không cần nhiều quá đâu thì nó đánh galio kẹp phụ đam nhá cho nó gọi là uy tín nhá nhà anh thọt đang lên chín rồi đúng không nói chung là trận này mình vào top chắc rồi chẳng qua là ra một đội thua nó hơi hơi bịp á ozin là ozin có cho mình là ba thần tượng ba đột biến ba là phát minh có tiên tri à có tiên tri à có tiên tri mà lại không thấy nói gì là sao vậy à, ozin Ooh còn lại gì khi đã xa nhau rồi nơi anh vẫn về cùng em chờ một ngày anh vẫn khóc một mình lẻ loi từ từ nhá mình đang thay tướng kiểu gì đấy cho con kaisa này vào mục đích gì vậy mọi người mình đang tính bảo là cho con kazik này ra nếu mà trận này mà đánh hắc tinh thì để kaisa chắc là thôi anh em ạ hắc tinh cơ bản nó đánh nhiều nó hơi chén đánh mấy cái bài nó dị dị một tí đi cho nó vui anh em ạ vậy thì bỏ con ấy nhá bỏ mazaha nhá nhưng mà hắc tinh vẫn là một cái gì đó rác rưởi anh em nhở hai huyết kiếm một blue ạ gì nick không thôi bỏ đi đánh sát thủ thuần cho nó chiến anh em ạ bò hai à như vậy không như vậy không cái này không cái này không cho nó gọi là trâu chó không một chút trâu chó không Vin nick nhiều ấy nhở rồi một ngày anh vẫn sẽ trở về cùng em con này không cần đâu ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao ngày quyền năng vuốt bẫy à đây đây đây đây đây đây ê hay là tí nữa mình làm một chút gọi là live show ca nhạc không mình đang muốn gọi là hát karaoke cuối tuần đấy thì không biết là ở đây có anh em nào gọi là chung sở thích không nhở có anh em gọi là anh em nào cũng gọi là chung sở thích với karaoke của mình không anh em ơi <laughs> con id bị điên à con id của anh uh, giống như cái con uh, thú trong người này con này cầm tùy thư hợp lý nhở u uh, id hoặc là lấy con galio nhá à binh à ông ozin binh à đừng binh đừng biến nhà này mà lấy tim băng này bịp nhà đấy mình nghĩ là lấy đồ tanh thôi <laughs> em tú xin em tú xin em tú xin con ire lát mời em hát phụ phụ y à hát đây à không á không á xíu làm cái live show đi video ờ, thật ra là mấy hôm ờ, cách đây tầm gọi là một à, hai tuần thì mình, mình cũng hơi bị trầm cảm á thành ra là tí nữa chắc là mình cũng gọi là làm một chút tâm sự với mọi người nhá tí nữa nhá thật tí nữa làm một chút tâm sự với anh em nhá cơ bản là nếu mà mọi người muốn thì em tú sẽ tập sự một xíu mình đang muốn galio hai để giữ máu luôn tại vì cơ bản lên chín rồi là một chú bò ba nhá anh em ơi một chú bò ba nhá một chú bò ngu à quên nhầm nhầm chú bò sao một ngốc được nhở là một chú bò nhá mọi người ơi còn lại gì khi đã xa nhau rồi nơi anh vẫn về cùng em đợi một người một mình khóc một mình lẻ loi lẻ loi ở nơi phương xa ấy ngày xưa mình nhớ là anh khánh phương ấy hát cái giọng gọi là hơi ồm ồm ấy không biết là mình hát có được không nhở ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không từ từ nhá sao lại thua ở này vậy nhà này kinh đấy con xin ra không mất máu luôn à phải id ba mới top một được à, mọi người nhưng mà từ từ nhá mình eco lại tiền đi tại vì cơ bản tập này mình nghĩ là không thua được nữa đâu mình nghĩ là tập này không thua được đâu để tiền nhá để tiền một xíu nhá mọi người ơi sương sương một xíu đi sướng sướng rồi đen id ba thì thì top một nhá có bạn tôi thích hát lắm nhưng ôm thì hát hay hơn nè phải không vậy ôm thì hát hay hơn gì đấy bài này của tuấn hưng à oh. em thú nhầm em thú nhầm quên quên quên quên bài của anh khánh hưng là à quên bài của anh khánh Hưng là chiếc khăn gió ấm nhở <coughs> từ từ này từ từ này <coughs> rồi cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc ui giống ấy nhở từ từ nhá nhưng mà giọng mình hơi khàn anh em ạ cơ bản là hôm qua mình mới hát xong giọng nó hơi khàn chắc là quy như đúng không trở lại một chút gọi là y id hiện tượng nhá em tú cảm ơn hi long trần nhiều nhá hello anh anh quên gớm chè chưa em tú chưa cảm ơn uh, long trần nhá nhưng mà từ từ nhá hát gọi là mới sâu gọi là vài câu nhưng mà sao lại khàn khàn cái giọng anh em ạ hỏng rồi hỏng rồi một chút anh khánh phương nhưng mà kiểu giọng nó hơi hơi khó hát một chút nhở bỏ bà ra ôm lấy jc à bỏ bà ra ôm lấy lấy jc à? á anh tú đang muốn galio châu mà anh tú muốn galio châu thành ra anh tú để một chút vệ vệ vệ sĩ vệ sĩ gửi cho em đêm lung linh à cứ cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn nguyện những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm từ từ nha không có nico nhỉ anh em nhở không có mà cái ni nico nhở từ từ mình xem ngoài đánh y dề không y dề không nhà này hiện tại là chưa có y dề nào nè người ta cũng đánh đến công nhưng mà thiếu y dề ê mình đã bắt hết y dề của ông ấy rồi ông ơi từ từ nhá dồn cái dồn cái từ từ nhá còn nữa không có à cái nữa không có không có là thôi lại hay là mọi người có muốn nghe gọi là nhạc liên minh huyền thoại không để mình hát cho hoặc là nhạc gì cũng được mình kiểu full á full topping á mình là kiểu người thập cẩm á <coughs> Let never die When immortal con you You the man choose me We are your love Let's it never die When the man is con you Gonna man choose me We làm zone Làm sao Let's it never die You can in this so The man is good so Can the man will see Từ từ nhá Ozin top năm mà Tưởng thế nào Vào săn em tú xong top năm mà Từ từ nhá Mình ấy đã anh em ạ Mình chiếu cái nhà và cái ông nợ À để qua đây để mình chiếu luôn à Hợp lý đấy Nhưng mà trận này mình nghĩ là mình iz ba được là mình top một rồi Nhà này mình nghĩ là đấy thì mình thua Tầm này mình Galio hai chắc là không thua đâu nhưng mà nhà này vào top bốn cũng khá là ok đấy nhưng mà cơ bản là lõi họ đẹp anh em bạn lõi họ đẹp quá sai rồi quên bản lốc anh em tú hát thế này bao nhiêu con tim đổ đứng á ê mình hát nói chung là kiểu mình hát không gọi không gọi là hay nhưng mà mình hát được mà mọi người đúng không mọi người cảm giác thấy em tú hát được mà đúng không ê thua à thua nhà này á thua nhà này anh em ạ seraphin hai à mình nghĩ là seraphin hai không cần đâu cơ bản là mình đang muốn lên con kia bà luôn Sao? an emergency we went through. Oh. Hay là mọi người có nghe bài ha ha Hallelujah thì không? Mình nhớ là có bài đấy á. Mình nghĩ là CC con uh, ấy cũng được. CC đi. Cơ bản là mình nghĩ là CC là ok á, không cần phải chiếu con Cinderella lắm đâu. Tại vì cơ bản là kiểu gì người ta cũng cũng cơ bản là kiểu gì người ta cũng à, cũng cũng từ từ nhá, cũng gì nhở? Cũng Satan và con khổng lồ ấy thành ra là mình nghĩ là không cần đâu anh nhảy topping đi á mình không biết nhảy anh em ạ anh tú hát như tắc thở tới nơi luôn rồi á anh nhảy topping đi lên được hai cam view á nhảy bobby là cái gì đấy nhảy bobby là cái gì đấy bây giờ mình phải hát thật đấy mình đang bị nghiện đấy anh em ạ mọi người có muốn nghe không mình hỏi thật ý là mình cũng bị nghiện hát thật đấy kiểu ví dụ mà mình nghe kiểu nó bị chói tai quá thì anh em bảo nhá mình hát một tí được không tại vì mình tự nhiên hôm nay cuối tuần đấy kiểu ngày xưa ở trong nam thì nói chung là gia đình mình thì cứ cuối tuần là hát hát hò một chút từ từ mình lấy đồ gì nhỉ anh em nhỉ giáp gai hay là nhà phát minh không một chút nhà phát minh nhỉ nhà phát minh thật ra là không cần lắm lấy thêm một tanh đi ghép lửa thôi khỏi đi vậy thôi lấy nhà phát minh nhá thì ngày xưa nói chung là ở trong nam cuối tuần là ba mẹ mình thường thường là sẽ bật karaoke lên và ba mẹ sẽ gọi là tú ơi xuống dưới hát nè các thứ các thứ á thành ra là kiểu mình cũng cũng cũng bị nghiện hát một chút á không biết là mọi người có có thích không hello em chào anh ken mọi người có muốn muốn muốn nghe hát không để em tú bật bật bài ấy nhá bật một chút uh, lần hẹn hò đầu tiên nhá lần hẹn hò đầu tiên đi lo phi nhá karaoke ừ. không có karaoke anh em từ từ đã mọi người ạ để em tú kiếm cái ấy đã kiếm cái cái lời đã cô đã lên đèn à cô đã lên đèn karaoke tôn nữ à sao lại tôn nữ là mọi người nhờ Rồi để em chút xíu từ đã hơi to hơi to hơi to một xíu nhá một xíu nhá mọi người ơi một xíu nhá em tú một xíu cho mọi người nghe nhá mọi người đợi xíu đợi xíu tại vì bây giờ game mình nghĩ là để không top một đấy thành ra là mình uh, giao ly văn nghĩa mọi người một xíu nhá đâu người ta đâu người ta từ từ đợi em tú xíu này đây đây đây cơn mưa qua em rời đi cơn mưa qua anh đi mong một lần có đường em để thật lòng cùng nhau say đắm hóa giấc mơ chưa từng có bao giờ gặp gỡ gió cuốn vần thơ về nơi con tim ra buốt bông thấy nắng trong lòng chỉ muốn giữ em cạnh bên bên mi từ từ nhá cái này cái giọng này là beat nữ anh em ạ à. nữ anh em ơi từ từ anh em ơi beat nữ beat nữ beat nữ beat nữ thành ra nó hơi hơi thấp khó chăm tú thế bỏ đi anh à bỏ cái bỏ cái không nhưng mà cái này biết nữ biết nữ cùi quá để mình chiếm xem bài gì nó dễ hết không mình phải sâu cái gọi là cái giọng ca của mình ấy để anh em khuyên mình là nên theo gọi là nên theo ngành livestream hay là âm nhạc nhá cái này mình nói thật để một xíu em cũng kiếm một bài gì gọi là bài tù đã tự nhiên út ra thấy top một là không mọi người đợi xíu đi mọi người cho em tú cái cái lời khuyên cái kiếm súng à kiếm súng cho con ấy à rồi nó con bò ba nhà mọi người nhở? một chút bò ba ê nhà này khổ nhỉ anh em nhở? mình ốm hết iz ấy mà người ta không đánh được sáu tiến công luôn mà khó chịu thật vt khó chịu thật người chơi hệ khó chịu đây ôi lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức trời lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm má lấy anh bước chân về phía nhau em mãi trăng sáng trời trong vừa gặp mặt sao anh đã mong anh ngóng trong đôi mắt em hồng lần hẹn hò đầu tiên em nhắm mắt đôi môi vang lời ok đoạn tiệt nàng thơ đi à cái gì cái gì cái gì cơn mưa băng giá cơn mưa băng giá khó lắm anh em ơi từ từ từ từ cơn mưa băng giá khó lắm đây bài tù của em tú cái từ từ top một rồi à dạ. đang tính gọi là ấy mà bài tù mà top một luôn à phế thế tiền ở vt có đâu để em tú xíu em tú hát tri ân mọi người một bài xong em tú đi dạ. ăn à, với để ủng hộ cái mọi người để em tú xíu nhá em tú hát một bài xong rồi uh, xong rồi em tú đi ăn với cái chị à, mới ra đây ủng hộ các mọi người ạ em ơi thì uh, mình chúc mọi người ngủ ngon nhá cảm ơn mọi người đã ủng hộ buổi livestream hôm nay của âm tú thì bây giờ chắc là âm tú ọp để đi ăn một chút với team thì mọi người ai mà chưa like cho mình xin một like nhé mai em tú like tiếp nhá bye bye mọi người nhá cảm ơn chúc quỳnh tặng sao cho em tú nhá bye bye mọi người nhá mai em tú ờ, mai em tú like tiếp nhá bye bye bye bye bye bye bye bye mọi người chúc mọi người ngủ ngon nhá yêu mọi người nhiều chúc mọi người ngủ ngon nha em tú ọp đây mai em tú like tiếp cho mọi người xem nhá bye bye